anh chị đây là Ủy ban nhân dân xã Minh Tân à. rồi bây giờ mình sẽ đi vô lô đất à, gần ngay chỗ này thôi lô đất à, giá rất là mềm mà rất, rất là đẹp đặc biệt ở đây em được à, một cái căn nhà cấp 4 rất là xinh luôn ở đây là chợ cũ Minh Tân ở đây ta gọi là chợ cũ Minh Tân nha đây à, thì ở đây từ Ủy ban nhân xã thì chúng ta chạy đến à, cái đường vào lô đất á, à, chúng ta có hai con đường để vào cái lô đất này ở đây là chợ nè Thấy không? đây là chợ nè đây là chợ nè thì à, đây là con đường vô à, lô đất chúng ta thứ hai bây giờ chúng ta sẽ vô con đường à, nhựa bên đây nè đó chợ Minh Tân chợ Minh Tân đây ngay chợ luôn lô đất ngay chợ luôn mà giá là cực mềm luôn rồi bây giờ chúng ta quẹo vô cái đường nhựa này ha nhà ngay tiệm thuốc tây thì chúng ta có con đường nhựa từ cái đầu đường này nè chúng ta chạy vô cái lô đất chúng ta khoảng 1 km thôi một con đường thẳng duy nhất dân ở đây rất là đông nè anh chị à, đây là những cái nhà yến ở trong cái con đường mình đi vào cái lô đất ha thì à, đây vô tới lô đất còn khoảng mấy trăm mét nữa nhưng mà nhà yến rất là đông ha, dân cư san sát nhau luôn điện đùng cấp quan rồi nó à, đầy đủ luôn nha mọi người đây như anh chị thấy đây à, cách hồi nãy cái chỗ em quay là khoảng 30 mét là đã có nhà yến à mấy cái nhà yến luôn và bên đây nữa nè mà yến ở đây về, về chiều tối chúng ta vô đây khoảng 4 năm giờ chúng ta sẽ thấy là yến rất là nhiều ha thì bây giờ à, em sẽ quay trực tiếp luôn nó hơi dài chút xíu nha anh chị ráng xem ha để anh chị có cái nhìn rõ hơn đây là đường nhựa ha rồi nhà ta nè ha đó anh chị thấy đây nữa nè nhà yến nữa nè ha đó khu này nhà yến yến nó về rất là đông cho nên là ở đây người ta thu nhập về yến cũng rất là nhiều bây giờ ban ngày nó trưa nắng đó mình không thấy yến cho nên là không có và anh chị thấy đây đây quá trời yến luôn nè cái khu nhà yến này yến rất là đông nha chiều khoảng 5 giờ vô là nó nó bay đen luôn á anh chị đó đây nữa nè đó đây nhà yến bên đây nữa nè đó à, à, còn khoảng 200m nữa là tới cái lô đất của em đang nói ha là 11m ngang nhân cho 50 200 thổ cư và có căn nhà cấp 4 luôn đó nhà đây và đây đây như anh chị thấy đây nữa nè mà tới đây là nhuyễn nữa nè ha như hồi nãy mình đi là khoảng hơn hai chục cái nhuyễn rồi đó anh chị thấy không đó và ở đây người ta đang xây chuẩn bị xây nhuyễn nữa bên kia cái nhuyễn nữa anh chị thấy không đó. nhuyễn ở đây xây rất là nhiều ha rất là nhiều em sẽ à, dùng cái thông tin này để truyền đạt đến cho các anh chị và các cô chú cũng như là những người mà muốn đầu tư vô à, đất ở Minh Tân mà bên đất bên em để có cách nhìn rõ hơn và thông tin đầy đủ hơn chính xác hơn để không có ờ, tình trạng là treo đầu dê mà bán thịt chó không có tình trạng thông tin không có chính xác thì ờ, cái con đường đá đỏ này á, mọi người thấy đó hồi nãy mình đang đi trên khúc đường nhựa đúng không thì nó đã làm trước Tết và sau Tết thì nó sẽ tiếp tục nó làm con đường đỏ này lên nhựa luôn ha và tới ờ, nó sẽ thông qua tới cái bên kia luôn ha đường nhựa này nó đang làm tính tính nó làm chưa hết nhưng nó làm phân phút thôi đây nhà như anh chị thấy không có yến bay ra bay vô luôn yến thì đặc biệt cái nhà này là chuyện nó rất là, là là nhiều yến luôn đó đây à, ta tới ngã ba này là tới cái lô đất em nói rồi đây dân cư ở đây là full ha đây rồi mọi người chịu cực qua đây chút xíu nha đây là mọi người thấy cái đường à, đào này không đó là đường nước sạch và đó là ranh giới để à, cái đường bê tông này á là nó sẽ cào lên luôn đó cào lên đó, đây là căn nhà em nói đây đó anh chị thấy rõ ha à, căn nhà này căn nhà cấp 4 mà dạng thái cho nên còn rất là mới luôn cực kỳ mới à, căn nhà này thì bắt đầu à, từ à, cái cột ừ, bên đây nè mọi người nó sẽ được 11 mét ha đó từ cái lô đất bên đây mình đi qua bắt đầu từ cái mí bên đây nè từ cái cột này từ cái cột này đó đi, đi qua tới bên đây nó 11 mét thì à, đây là cái đường mà nước nè nước sạch nè đó à, căn nhà này là cái kiến là bị người ta chọi bể rồi trời ơi tết này không có vô quản lý người ta chọi bể rồi đây nè mọi người thấy không à, cái cái cái nhà này còn rất là đẹp đó à, gạch rồi cũng rất là sạch chỉ cần lau chùi sơ thôi đó, lau chùi sơ thôi đây để em quay rõ hơn ha này đó phòng ngủ bên đây thì thêm được hai phòng ngủ ha à, cây cối người ta bứng đi người ta lập dơ quá à, và phòng bếp hang phòng vệ sinh à, nhà cửa thì ờ, còn rất là ok luôn đó mọi người thấy nè rất là sạch rất là đẹp để em đi vòng ra thôi cho mọi người coi nha đó nhà này thì ờ, rất là thích hợp với những anh chị mới cưới nhau ra riêng á hoặc là mình có thu nhập thấp thay vì xây căn nhà này thì giờ cũng hết ba bốn trăm rồi đó diện tích đất của mình á nè mọi người thì từ cây cọc này ha cục cọc này nè đó ngay cái đầu ngón tay em ha qua tới ngay cây cọc đó từ trên đó dài xuống đó là 50 mét 200 thổ cư có căn nhà này luôn thì căn nhà này bây giờ á, giá chủ kêu là 780 triệu thì nếu anh chị nào thiện chí á, thì à, gặp em liên hệ với em cho số điện thoại lại em sẽ à, nói với chủ bớt lại cho anh chị à, 20 triệu để sửa chữa lại còn cái phần kiến bể đó em cũng có thể nói với chủ để à, lắp cây kiến mới cho anh chị luôn và thậm chí thì à, nếu mà anh chị không có thời gian à, thì em có thể giúp anh chị là nếu mà anh chị không muốn bớt á, thì 780 anh chị chốt giá 780 này á thì em sẽ nói chủ cho thợ vô đây sơn sửa này lại nhà này lại cho anh chị luôn đó sơn sơ lại cho anh chị luôn và sẽ làm kiến lại cho anh chị dọn dẹp cái nhà này sạch sẽ luôn ha đó, đất cát đây ha rồi và trong cái thời gian này thì à, à, cái à, sổ nhà này thì hai tháng rưỡi mình mới công chứng nha hai tháng rưỡi đến ba tháng mình công chứng thì cái thời gian nó cũng rất là lâu dài để cho các anh chị à, mua đầu tư á mình dễ dàng để à, à, quay đầu ha đúng ra là kiến này nó không có bể đâu bị người ta phá nè người ta chọi gạch nè cái kiến nó sạch sẽ giống như vậy nè mọi người nó đẹp lắm từ hôm nay không có người ở cho nên cái dáng nhà cái nhà này còn mới lắm rồi à, như vậy thì em đã giới thiệu với anh chị một căn nhà 11 à, mét ngang dài 50 à, 200 thổ cư và cái con đường này là con đường bê tông dân sinh nó sẽ cào lên nó làm con đường nhựa luôn và đường này là đã đóng tiền rồi ha ngay ngã ba đó mọi người thấy không đang đường mình đi vô á là mình đâm quẹo trai ở đây mình quẹo phải mình đi ra thẳng ngay chợ luôn bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi qua bên đây là ra ngay ờ, khu dân cư đây nè đó ha đây nè anh chị à, cái đường này là đường bê tông nào qua đây là mình sẽ đụng cái đường nhựa ha cho nên ở bên đây thì qua ngang cái nhà nãy á, có khoảng có mấy trăm mét thôi là cái đường này là người ta đã đóng uh, tiền lên nhựa bê tông luôn anh chị thấy đây là nhà san sát nhau luôn ha nói chung là lô đất này à, bằng thẳng rất là đẹp và căn nhà cấp 4 này thì dân sinh thì ở trong đây nó là có cái xí nghiệp trại gà luôn ha mọi người ha à, công an việc làm nó tận nơi luôn thì à, bên đây là mình cũng thấy con rong đường đỏ nè đường đỏ này thì nó cũng làm nhựa luôn và ở đây em sẽ chạy ra đây à, anh chị sẽ thấy được rằng là à, bên đây nó có sừng gỗ à, cái mặt bên đây thì nhà dân full rồi ha mà bên đây thì khi mình đi vô thì nó hơi lòng vòng chút xíu cho nên là em dẫn anh chị vô cái đường bên kia và ra cái đường bên đây để cho anh chị có cách nhìn tổng quát hơn về cái lô đất này đó, để mình ở xa mình cũng có thể nghe thấy rõ được cái hình trạng đất mình cũng thấy rõ được cái đường đi lối bước ừ, đất nó nằm ở chỗ nào có thích hợp với mình hay không và nếu thích hợp thì mình chỉ cần cầm tiền lên là mình cọc thôi không có cần chạy lên là chạy xuống cho nó mệt mình nghiên cứu làm gì ha, anh chị hãy để lại số điện thoại và kết bạn zalo với em với số điện thoại của em ở bên dưới và anh chị hãy IP cho em nếu muốn biết thêm thông tin về cái lô đất này và căn nhà này ha thì uh, em sẽ cho anh chị biết nhiều hơn và anh chị hãy đăng ký kênh youtube của em cũng như là theo dõi về trang facebook của em á em sẽ ờ, quay nhiều clip hơn những cái căn nhà thực tế anh chị thấy nè đó, ở đây thì người ta cũng có cái ờ, nhà yến luôn ha thì nhà ở đây san sát luôn nè anh chị thấy không dân ở đây là đã full hết rồi mình mua ở đây thứ nhất là mình, mình mua để làm của cho con cái của mình à, hoặc là các anh chị mà có thu nhập thấp thì à, chúng ta mua về đây chúng ta sinh sống là chúng ta làm xí nghiệp hoặc chúng ta có thể ra chợ chúng ta buôn bán thì ở đây là vô cùng thích hợp ở đây là cái xưởng gỗ nha à, anh chị ha à, quý nhà đầu tư đây xưởng gỗ ha đây gian khuôn đây thì à, mình chạy một tí xíu nữa mình ra cái con đường này điện này là điện qua pha nha mình sẽ chạy à, mình sẽ dùng trạm trạm y tế xã Minh Tân cũng là trường học cấp 2 cũng một mẫu giáo là nó nằm trên con đường này là đường chợ luôn nó ba chợ luôn thấy không đây đấy mọi người thấy không đây là một cái uh, uh, trang trại nè đây là trang trại nuôi chim yến nè ha trang trại nuôi chim yến luôn đó diễn cái này ta phát triển rất là mạnh cho nên lô đất này mình mua thì căn nhà trước là mình ở căn nhà sau là mình cất hai căn nhà yến luôn đó đặt luôn ha đây như anh chị thấy đây là đây à, ở đây là trường mầm non ha à, trường mẫu giáo trường mẫu giáo nè ha trường mẫu giáo chế bên này á bên đây thì nhà dân thì không nói rồi san sát nhau quá rồi đó đường thì rộng lớn và đây là trạm y tế ha trạm y tế nè đó trạm y tế và ấp văn hóa nhà văn hóa luôn ha, nhà văn hóa đây đây vô đó là có cái trung tâm văn hóa rất là lớn trong đó ha đó. đây là khu chợ rồi và con trường đây là trường à, trường học này đang xây lớn lắm rồi nè công trình à, công trình của trường học ờ, à, minh cơ sở Minh Tân nè đó anh chị thấy không trường này nay xây rất là lớn đây cái trường này à, cái sở Minh Tân nè mà đang nới rộng ra đang xây rất là lớn đó, anh chị thấy không đó à, từ trường này thì cách đây 30 mét thì mình đã ra ngay cái đường DT 704 đó Mỹ Lý 4 là ngay cái đầu chợ hồi nãy mình đứng mình quay á mọi người đó đây ngay cái đầu chợ hồi nãy mình đứng nè đó mọi người thấy không lô đất này rất là tiềm năng nha giá thì rất là mềm rất là rẻ luôn mà thời gian công chứng thì lâu thì mình có thời gian để mình quay đầu cũng như có thời gian để mình chuẩn bị tiền đó còn ông chị nào mà muốn công chứng liền thì cũng được thôi mình công chứng ủy quyền luôn rồi bây giờ à, cái đó là ủy ban xã mình đã quay rồi